Hiện vẫn chưa rõ lý do cho hoạt động triển khai quân sự của các lực lượng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuy nhiên, sau đó, theo quan sát trong vòng 72 giờ, nhiều các thiết bị quân sự đã được triển khai ở một khoảng cách ngắn so với biên giới của Nga. Theo ghi nhận một vài ngày trước, hoạt động cao độ của các đơn vị Mỹ và quân đội Ba Lan đã được chú ý ở biên giới Ba Lan. Ban đầu, giới phân tích cho rằng việc vận chuyển thiết bị quân sự là để vận chuyển vũ khí đến lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên hóa ra là xe tăng, xe bọc thép và pháo đã được chuyển đến biên giới với Belarus và Nga. Trước đó, ở tại biên giới Estonia và Latvia, hoạt động cao độ của NATO cũng đã gây chú ý do có liên quan đến việc chuyển thiết bị quân sự tới biên giới Nga. Ở đây, thậm chí hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS còn xuất hiện ở trên lãnh thổ của Latvia. Ngày 27 tháng 9, các quan chức của Mỹ trong một tuyên bố cho biết Washington đang chuẩn bị công bố một gói viện trợ vũ khí mới với giá trị lên đến 1,1 tỷ đô la cho quân đội Ukraine. Theo đó, trong gói viện trợ lần này, quân đội Ukraine nhiều khả năng sẽ nhận được thêm các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS cùng với đạn dược đi kèm, các tổ hợp radar và tác chiến điện tử chống máy bay không người lái. Bên cạnh đó, linh kiện thay thế và các hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện cũng sẽ được Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Đây được xem là phản ứng của Mỹ trước việc Nga tiến hành trưng cầu dân ý để sắp nhập 4 vùng ly khai ở Ukraine vào lãnh thổ Nga. Vào cuối tháng 8, Mỹ đã công bố một gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 3 tỷ đô la cho Ukraine. Trong gói viện trợ này, Kiev sẽ nhận được từ Washington là 6 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS, 245.000 đạn pháo cỡ nòng 155mm, 65.000 đạn cối cỡ nòng 120mm, 24 radar phản pháo, các hệ thống máy bay không người lái UAV Puma linh kiện hỗ trợ cho UAV Scan Ugly, tổ hợp thiết bị chống UAV Vampri, tên lửa dẫn đường bằng tia laser cùng với ngân sách cho việc huấn luyện và bảo trì. Ngoài Mỹ ra thì các quốc gia phương Tây khác cũng đang rất tích cực trong việc viện trợ vũ khí cho quân đội Ukraine. Lithuania, một trong những đồng minh thân cận của Kiev ở châu Âu, ngày 26 tháng 9 đã tuyên bố đã gửi thêm các xe bọc thép chở quân M113 cho Ukraine. Nga cảnh báo Mỹ đang tiến gần đến làn danh đỏ nguy hiểm trong cuộc xung đột tại Ukraine. Nga sẽ hành động để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ và người dân của mình. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố, đồng thời cáo buộc Mỹ và NATO đang khiến căng thẳng leo thang khi hỗ trợ quân sự cho Kiev. Khi được hỏi về những bình luận gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Nhà Trắng không có vấn đề gì với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các vùng lãnh thổ bỏ phiếu gia nhập Nga. Đại sứ Anatoly Antonov cảnh báo những đợt vận chuyển vũ khí này chỉ khiến căng thẳng leo thang bằng việc xúi dục Ukraine tiếp tục sử dụng phương tiện quân sự từ phương Tây. Washington không nhận ra rủi ro của những hành động này. Đại sứ Nga cho hay và đồng thời nhận định chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tiến gần đến làn danh nguy hiểm mà Nga đã nhiều lần cảnh báo. Đó là Mỹ đang trở thành một phần trong cuộc xung đột tại Ukraine. Trước đó, Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ sẽ không bao giờ công nhận việc Nga sắp nhập lãnh thổ Ukraine khi nhắc đến các cuộc trưng cầu dân ý tại các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát, bao gồm Donetsk, Luhansk, Zaporozhye và Kherson. Kết quả bỏ phiếu cho thấy là đa số người dân tại các khu vực này tán thành việc gia nhập Nga. Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ của Ukraine sắp nhập vào Nga. Ukraine có quyền tự vệ trên những vùng lãnh thổ của mình, trong đó có việc giành lại những vùng lãnh thổ bị Nga chiếm giữ bất hợp pháp. Các trang thiết bị và vũ khí mà chúng tôi cùng với nhiều quốc gia khác cung cấp đã được sử dụng rất hiệu quả để thực hiện điều đó. Ông Lincoln bình luận. Phản ứng trước nhận định trên, ông Antonov cho biết Nga sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ và quyết đoán để bảo vệ lãnh thổ, đồng thời đánh giá những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng này sẽ không thể hiệu quả chừng nào mà phương Tây vẫn sử dụng chính quyền Tổng thống Zelensky như là một lực lượng đánh thuê nhằm chống lại Nga. Nóng Nga-Ukraine ngày 28 tháng 9, chiến sự ác liệt trong bối cảnh bốn tỉnh Ukraine đã và đang đệ trình Nga đề nghị được sắp nhập. Đa số người dân bốn tỉnh ly khai đồng ý sắp nhập vào Nga, Mỹ không phản đối việc Ukraine dùng vũ khí phương Tây nhắm vào các khu vực ly khai. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tiếp tục đưa cảnh báo về nhà máy Zaporizhia. Tình hình chiến sự, thông tin từ Ukraine, theo hãng tin Urinform. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 27 tháng 9, quân Nga tiếp tục củng cố vị trí tại các khu vực họ hiện kiểm soát và đẩy mạnh nỗ lực chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine. Theo bộ này, các lực lượng Moscow cũng đang cố gắng làm gián đoạn các hoạt động của lực lượng phòng vệ Kiev trên một số hướng nhất định, thông qua hoạt động trinh sát trên không và bắn phá các vị trí của Kiev. Bộ Tổng tham mưu cho biết trong ngày 17 tháng 9 phía Moscow đã hai lần dội tên lửa, 6 lần không kích và 20 lần nã pháo từ các hệ thống tên lửa bắn loạt MLRS vào các đối tượng quân sự lẫn dân sự Ukraine. Các đợt tấn công của Nga khiến hơn 15 khu định cư bị hư hại nặng. Các tỉnh Donetsk, Chernihiv, Sumy, Zaporizhia, Kharkiv, Odessa và vùng sông Bu đều nằm dưới hỏa lực của Nga, theo Urinform. Theo Bộ Tổng Tham mưu, quân Kiev đã đẩy lùi các cuộc tiến công của đối phương tại 10 địa phương. Phía Kiev cũng tấn công đối phương, đánh trúng 5 sở chỉ huy, 22 đơn vị binh lực, 5 vị trí phòng không và 3 kho đạn của quân Nga, cũng như phá hủy được một tiêm kích Su-25 và 5 máy bay không người lái, UAV, các loại. Theo thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov, Hội đồng sẽ sớm ban hành một bộ hướng dẫn hành động cho người dân trong trường hợp Nga tấn công hạt nhân vào lãnh thổ Ukraine. Ông nhấn mạnh Ukraine sẽ bảo vệ mọi tất đất lãnh thổ bất kể mọi tình huống. Thông tin từ Nga Theo đài RT, ngày 27 tháng 9, các quan chức chính quyền do Nga bổ nhiệm tại vùng Donbass và các tỉnh Kherson, Zaporizhia cho biết rằng đa số người dân ở đó ủng hộ ý tưởng sáp nhập vào Nga. Việc kiểm phiếu tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng Cộng hòa Nhân dân Luhansk PR, tự xưng Zaporizhia, Kherson đều đã hoàn tất. Kết quả cho thấy, tại DPR, hơn 99% cử tri ủng hộ ý tưởng sắp nhập vào Nga. Còn số này ở LPR, Zaporizhia, Kherson lần là 98%, 93% và 87%. Người đứng đầu chính quyền quân sự dân sự Zaporizhia Ông Evgeny Balisky cho biết tỉnh này đã ly khai khỏi Ukraine và đệ đơn yêu cầu trở thành một khu vực của Nga. Cuộc trưng cầu dân Ý hôm nay đã hoàn thành việc Zaporizhia ly khai khỏi Ukraine. Chúng tôi hiện đang chờ quyết định của chính phủ Nga. Chúng tôi đã đệ trình yêu cầu này với Moscow, ông Balisky nói. Theo hãng thông tấn TASS, phía DPR cho biết chỉ trong 15 phút, từ 21 giờ 5 đến 21 giờ 20 ngày 27 tháng 9, giờ Moscow, phía Kiev đã dùng 11 quả pháo cỡ nòng 152mm pháo kích vào ba khu vực của tỉnh Donetsk, gồm thành phố Iasinovataya và hai làng Zaysevo và Zakopeka. Phát ngôn viên lực lượng dân quân nhân dân LPR, ông Ivan Filiponenko cho biết phía Ukraine liên tục nã pháo vào khu vực. Theo ông, Ukraine đang thực hiện một loạt hoạt động dọc chiến tuyến và cho rằng đây là phản ứng của Kiev đối với việc kiểm phiếu trưng cầu dân Ý. Các diễn biến khác, phát biểu qua video trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc LHQ ngày 27 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiên quyết bác bỏ các cuộc trưng cầu dân Ý tại các nước Cộng hòa tự xưng ở Donbass, Zaporizhia và Kherson về việc sắp nhập vào Nga, theo Urinform. Ông cũng kêu gọi các quốc gia trên thế giới bác bỏ kết quả trưng cầu và nhắc lại lời đe dọa, bắt mọi mọi cơ hội đàm phán hòa bình với Nga nếu Moscow công nhận kết quả trưng cầu ở bốn tỉnh ly khai. Ngày 28 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố rằng Washington sẽ không phản đối việc Ukraine dùng vũ khí phương Tây nhắm vào các khu vực đòi sắp nhập vào Nga, gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson, theo RT. Vị Ngoại trưởng khẳng định, Mỹ coi các cuộc bỏ phiếu này là không hợp lệ và sẽ không bao giờ công nhận kết quả các tỉnh này sắp nhập vào Nga. Ông còn nhấn mạnh Ukraine có quyền tự vệ trên lãnh thổ của mình, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Ukraine trong việc giành lại quyền kiểm soát đối với những vùng đã bị Nga chiếm, trong đó có bốn ly khai. Theo hãng tin Reuters, các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đang chuẩn bị một gói viện trợ vũ khí mới trị giá 1,1 tỷ USD cho Ukraine. Gói này dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới. Gói viện trợ mới sẽ sử dụng nguồn vốn từ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, USAI, do Quốc hội trích lập, nhằm cho phép chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mua vũ khí từ các hãng sản xuất công nghiệp thay vì từ các kho vũ khí hiện có của Mỹ để gửi cho Ukraine. Gói này sẽ bao gồm các hệ thống pháo phản lực cơ động cao, HIMARS và đạn dược đi kèm, UAV, hệ thống radar, cùng với phụ tùng, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật. Theo nguồn tin của Reuters, ngày 27 tháng 9, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Rafa Encros nói rằng các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, tỉnh Zaporizhia, vào ngày 26 và ngày 27 tháng 9 cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tạo ra một khu vực an toàn hạt nhân xung quanh nhà máy.